16 giờ 25 phút tại sân bay Thành Sơn Phan Rang, lệnh cất cánh bắt đầu. Phi đội lần lượt dút lên không trung. Trung số 1, Từ Để số 2, Lục số 3, Dượng và On số 4, Quảng số 5. Khi vào đến Sà Bè rồi đó, khi kiểm danh, điểm danh anh em xong hết rồi, tôi mới nhìn qua hướng tôi Thế Nhất. Thì tôi thấy một cái một cái điểm sáng ở tại Tân Sơn Trong khi là xung quanh toàn bộ là mưa hết duy nhất chỉ có sân bay Tân Nhất là không mưa nên lúc bây giờ tôi có nghĩ một điều là có lẽ là cái vận nước đã đến rồi để và sau đấy thì à, tôi bảo anh em là nhìn về cái hướng khoảng 2 giờ chúng ta sẽ thấy cái điểm sáng đấy là Tân Sơn Nhất đấy thì số 2 thấy số 3 thấy số 4 thấy số 5 thấy tôi nó bắt đầu lấy độ cao lên đấy và chuẩn bị vào đánh tôi sẽ vào đánh trước thì chúng tôi là, là, là quy ước với nhau rồi đánh một lần một thôi là thế là chạy Đấy, nhưng có điều cái là à, chúng tôi cũng đã quy ước với nhau rồi là đánh tập trung vào một điểm không có đánh tràn lan ra ngoài thì tôi nói bên em là cái điểm sáng của quả bơm của tôi nổ thì các anh em tập trung đánh vào ở chỗ đấy đừng đánh ra ngoài vì cách đấy có hàng hai ba trăm mét thôi là cái ban quân sự bốn bên của mình từ trước tới nay thì ngụy chưa bao giờ không quân ngụy chưa bao giờ đối phó những đòn trên không đánh xuống cả chưa bao giờ có những tiết mục là chặn đập bắn những cái máy bay mà lạ nên kiến thức chỉ huy kinh nghiệm rất ít mặc dầu máy bay nó tốt cũng được bài bản Bộ Tư lệnh Chiến dịch quyết định sử dụng máy bay A-37 do phi công ta lái để đánh bom thẳng vào sân bay Tân Sơn Nhất là một biện pháp tích cực chủ động để khống chế căn cứ quân quân địch và hiệp đồng tác chiến với bộ binh ta tấn công vào nội đô Sài Gòn. Đây còn là sự thể hiện phương châm thần tốc táo bạo bất ngờ của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương đã đề ra chỉ đạo chiến dịch này. Trận đánh bom Tân Sơn Nhất đã tạo thêm sự rối loạn của địch và cảnh báo cho chúng biết rằng khi không quân ta đã xuất kích ở đây thì không phận miền Nam không còn là của chúng mà đang thuộc về chúng ta kiểm soát. Chúng ta đã tiêu diệt 24 máy bay và hàng trăm sĩ quan binh lính quân đội Sài Gòn, phá hủy nhiều kho nhiên liệu. Căn cứ Tân Sơn Nhất hoàn toàn tê liệt. Cố tình bấm một lần ra bốn quả Nhưng mà khi tôi bấm thì nó ra chỉ có một quả thôi còn ba quả nó đeo lại cho nên là cũng may là có một quả nó ra cho nên cái quả đó nó nổ thành ra một cái điểm sáng để cho anh em tiếp tục vào đánh tiếp ném bom xong thì bao giờ chúng tôi coi là hoàn thành giao nhiệm vụ thế và tất cả tôi mặc dầu mình lại không nói là ném bom xong thì đều quay về hướng về sân bay Thành Sơn tức là Phan Giang bây giờ nhưng mà sướng quá anh nào vòng trên đỉnh Sài Gòn vòng cũng có thấp sau cơn mưa độ cao vào lúc đó khoảng độ trăm trăm rưỡi mét khoảng 300 feet để xem Sài Gòn nó sao về kể mọi người có lẽ tôi là là người cũng may tôi đi tuy đi số 5 thế nhưng khi vào cắt bom cái là tôi cắt một loạt ra ngay thế anh ờ, Thành Trung cắt là bom không ra thế anh Thành Trung phải quần đảo đến ờ, ba ba lần mới ra về anh Lục cũng thế là ném bom cũng không ra là cũng do kỹ thuật thôi thì các anh phải bổ nhào anh đánh tiếp thế tôi cấp bom xong cái là tôi vòng lên trên vòng lên trên cao này đây là tôi cứ ở trên tôi ngắm rồi tôi xem anh em đánh như thế nào à, thì tôi tôi lại được là ngắm Sài Gòn với lại ngắm sân bay nhiều hơn thế thì tôi thấy là trong cái lúc bây giờ thì mình cảm thấy là là sân bay của nó dài rộng và lớn thành phố của nó lúc bây giờ thành phố Sài Gòn là là, là chung đấy là mình hà nội hồi đấy là còn nhỏ nhưng mà thành phố sài gòn lúc ấy lớn rộng thì chúng tôi nghĩ rằng là vào đánh và giải phóng được cái này và mình sẽ là những người làm chủ đất nước chủ ờ, như sân bay và chủ như thành phố này thì rất phấn khởi à, tôi thì là cắt bom lên lần thứ ba nó mới ra do đó nó cũng thật là cũng không có thời gian nhưng mà tất nhiên quá trình mà mình ngắm mình ném mình mình thoát đi vòng trên bầu trời đó thì mình cũng nhìn Sài Gòn nhiều cũng không chi tiết lắm nhưng mà Sài Gòn lúc đó thì công nhận là nó nó tương đối to trông nó so với các thành phố khác thì nó trông nó hoành tráng trông nó to nhưng mà cái điều quan trọng nhất là chúng tôi nghĩ này này lần đầu tiên chúng tôi được bay trên vùng trời Sài Gòn tức là chúng tôi bay trên đầu của mỹ ngụy thì cái đó mới là cái ý nghĩa quan trọng mà chúng tôi tự hào về cái điều đó tôi trở lại tôi ném nốt ba cái quả cũ ba cái quả nó còn đeo lại của tôi đấy thì tôi ném lần thứ hai nó cũng không ra quả nào thì tôi quyết định là trở lại một lần nữa là ném lần thứ ba thì nó mới ra hết sau khi đánh xong rồi thì rõ ràng là là, là cái mục tiêu nó cháy rất lớn thì lúc nó mới vô thì nó không biết khi trút bom rồi thì ở dưới đài nó, nó, nó mới hỏi hỏi máy bay có phi đoàn nào mà làm ờ, cái ờ, đánh bom như vậy thì hỏi qua thôi chứ trên này ru đó không, không có nói này lúc là lo rút thôi lúc mà chiếc nào mạnh cái nào đi rút ra, ra khỏi sân bay thôi rồi tập hợp mới đi về Chiến thắng gian dội của phi đội quyết thắng đã làm tê liệt cầu hàng không di tản bằng máy bay của địch mang tên Người Liều Mạng. Trận đánh bất ngờ này càng làm cho cuộc di tản của Mỹ Ngụy thêm hoảng loạn. Mỹ phải sử dụng hàng loạt trực thăng dùng sân thượng các cao ốc làm bãi đáp để tiếp nhận người di tản ngay giữa trung tâm nội thành. Cảnh tượng ấy càng làm cho Sài Gòn thêm hỗn loạn. Chiến thắng đã làm giảm bớt bao xương máu cho đồng đội khi mà ngày chiến thắng đang gần kề.